Xin chào các bạn ờ, Chào mừng ờ, các bạn quay trở lại kênh ẩm thực và cuộc sống mình Hôm nay mình ờ, chia sẻ với các bạn dành cho những bạn bị viêm đại tràng co thắt Viêm đại tràng co thắt nó rất là khó chịu gây đau bụng đầy hơi bạn bị viêm đại tràng co thắt bạn có thể cảm giác nó đau đau bụng ở phần bên trái bên trái bụng của các bạn mỗi lần nó kích thích ruột của mình rối à, loạn cái đại tràng ừ, đặc biệt là các bạn ờ, đi đại tiện rất là nhiều lần trong ngày có thể 5 đến 7 lần trên ngày và đặc biệt là vào buổi sáng buổi sáng sớm Đấy, mà nó gây ra khó chịu phiền toái trong sinh hoạt của các bạn chính vậy hôm nay mình à, chia sẻ giới thiệu với các bạn à, bảy thuốc dân gian mà không tốn tiền nha các bạn nhé rồi các bạn hãy xem hết video clip ờ, của mình mình uh, giới thiệu các bạn đây là cái chai mật ong các bạn mật ong thì các bạn biết rồi và củ nghệ đó củ nghệ thì uh, nếu các bạn ở nông thôn thì vườn các bạn mình nghĩ chắc là nhà ai cũng có uh, cái củ nghệ để các bạn sử dụng còn nếu các bạn ở thành phố hoặc các bạn không có củ nghệ <clears throat> thì các bạn có thể mua ở trên uh, thị trường bây giờ bán rất nhiều Ờ, các cái loại uh, ờ, củ nghệ tinh bột và nhiều cái loại uh, bột nghệ uh, người ta chế biến người ta sản xuất và bán trên thị trường các bạn có thể mua đây thì mình uh, dùng uh, cái củ nghệ của nhà mình mình vừa đào lên củ nghệ tươi Đấy, nếu các bạn không có củ nghệ tươi thì bạn uh, dùng uh, bột nghệ khô cũng được đây củ nghệ tươi và một chai mật ong mật ong mà kết hợp với bột nghệ các bạn bột nghệ thì nó có chức năng à, kháng kháng khuẩn chống viêm rất là tốt nha các bạn Nó khi bạn à, bị à, viêm viêm lét co thắt cật đại tràng các bạn sử dụng mật ong vào với bột nghệ nghệ chống viêm rất tốt và mật ong nó sẽ bảo vệ cái đại tràng của các bạn sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng bài thuốc dân gian này không uh, tốn tiền nha các bạn nhé nghệ thì nó rất là rẻ thôi uh, các bạn có thể trồng ngoài vườn mật ong thì uh, các bạn mua không tốn bằng uh, các bạn dùng uh, thực phẩm chức năng hoặc thuốc tây uh, thuốc tây thì nó nhiều bạn không thích dùng hoặc là các bạn uống vào nó có phản ứng phụ ấy thì các bạn nên uh, dùng cái biện pháp dân gian này uh, vừa tiết kiệm chi phí lại vừa mang lại hiệu quả ở cái cùng nghệ vừa nãy các bạn mình uh, giã nhỏ ra mình giã thật nhỏ thật nhuyễn ra cho vào cái bát đây đó các bạn à, có củ nghệ tươi thì các bạn à, làm như mình hoặc các bạn có cái tinh bột nghệ rồi thì các bạn à, dùng bột nghệ các bạn phối trộn với mật ong và cũng có thể sử dụng bình thường nhé các bạn nhé cái bột nghệ này bạn có thể dùng là khoảng 3 muỗng 3 muỗng cà phê cái bột nghệ tươi này hoặc bột nghệ khô nhé rồi mình sẽ chế mật ong vào đây mật ong mình ờ, rót ra cái ờ, chén rồi mình sẽ chế vào đây khoảng ờ, hai muỗng hai muỗng mật ong Đó. bạn à, trộn đều trộn đều lên nó sệt sệt đi các bạn rồi sệt sệt xong à, mình sẽ ăn cái này ăn trực tiếp luôn Đấy. nếu các bạn không có nghệ tươi thì các bạn có thể uống thì các bạn dùng bột nghệ các bạn cũng pha với cái tỷ lệ như như vừa rồi và các bạn à, pha thêm nước và một uh, chén nước các bạn làm quấy đều lên làm cho nó tan ra giống như mình pha đường vậy rồi các bạn uống cái này thì à, mình à, dùng vào buổi sáng sớm nhé các bạn nhé sáng sớm trước khi ăn sáng khoảng 20 phút bạn à, dùng phương pháp này sau đó thì các bạn với ăn sáng và sinh hoạt những cái công việc à, bình thường và buổi tối thì cũng à, trước buổi tối trước khi đi ngủ khoảng 30 phút thì các bạn sử dụng lặp lại một lần một ngày hai lần bây giờ mình sẽ ăn cái bột nghệ này để cho các bạn xem vừa nãy mình nhờ phối trộn với mật ong rồi đây là cái bột nghệ và mật ong chữa bệnh uh, viêm đại tràng uh, có thắt nha các bạn nhé đây và cho một miệng nhai nhai và nuốt nghệ tươi nó có mùi hơi hắc hắc như lại nó hơi đắng đắng mà thuốc đắng ra tật nha các bạn nhé <clears throat> các bạn về kiên nhẫn sử dụng này mật ong vào thì nó có vị ngọt rồi còn cái nghệ này thì là nó hơi hắc hết rồi các bạn các bạn làm sử dụng liên tục trong vòng khoảng một tháng thì các bạn sẽ thấy cái kết quả rất là hiệu quả mang lại cho các bạn à, bệnh của các bạn sẽ đỡ hơn về co thắt à, đại tràng các bạn cũng có thể sử dụng cái phương pháp này à, liên tục à, hàng ngày một ngày hai lần bằng buổi sáng và buổi tối như mình đã nói ở trước à, hàng ngày các bạn sử dụng bởi vì là mật ong với bồ nghệ thì nó rất là tốt cho sức khỏe nó không mang lại những cái tác dụng phụ cho các bạn các bạn uh, ăn và uống cái bột nghệ cái mật ong để điều trị bệnh viêm lết ờ, đại tràng có thác Thôi video mình ờ, làm đây xin phép dừng lại nhé các bạn nhé Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích Các bạn hãy like và chia sẻ video để mọi người cùng biết Nếu các bạn chưa đăng ký kênh vui lòng nhấn đăng ký kênh nhấn chuông để theo dõi nhiều video khác trên kênh của mình Ờ, còn các bạn à, nếu mà các bạn áp dụng phương pháp của mình về thuốc dân gian này nếu mà khỏi thì các bạn à, để lại bình luận à, để cho mọi người cũng biết cái bài thuốc dân gian này vừa không tốn tiền và lại vừa mang lại hiệu quả à, cho các bạn bị viêm đại tràng có tắt còn nếu các bạn <clears throat> có các cái bài thuốc dân gian khác hay hơn và đỡ tốn kém hơn và hiệu quả hơn thì các bạn cũng bình luận và chia sẻ để mọi người cũng biết video này mình dừng lại xin chào các bạn về hẹn lại bye bye